Xin chào quý anh chị nha. Hiện tại em đang ở đường ờ, Long Thuận, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ờ, em quay video em giới thiệu đến quý anh chị một lô đất mà hiện tại chú đang kẻ tiền và bán lỗ 300 triệu tại phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em đang đứng là mặt tiền ờ, đường Long Thuận. Đây là mặt tiền đường Long Thuận anh chị nha. Thì cái dự án của mình là dự án Long Thuận, khu dân cư Long Thuận. Dự án rất là đẹp có hạ tầng đã hoàn thiện và có điện nước điện nước thì đầy đủ trong à, dự án thì mật độ à, xây dựng à, cũng được cũng đạt khoảng 10% thì khoảng được khoảng 20 căn nhà đang xây và ở trong dự án này bây giờ em chạy vào vị trí lô đất để anh chị xem trực tiếp cái vị trí lô đất của mình đây là đường ờ, từ mặt tiền đường Long Thuận chạy vào dự án thì uh, hiện tại lô đất của mình nằm ở lốc B đây là lốc A anh chị này đây là lốc A thì của mình sẽ lốc B lốc B là lốc uh, ờ, thứ hai ở ngoài đường Long Thuận vào dựng trong này à, trong dự án này là đạt khoảng 10 phần trăm anh chị nhé bên này xây dựng rất là nhiều rồi thì à, từ mặt tiền đường Long Thuận chạy vào lô đất của hiện tại là của em đang bán là lô B27 lô B27 là cái lô đất đăng ký công viên đây anh chị nha đây là công viên trong dự án thì lô đất của của mình là lô B27 là đối diện công viên ở bên này ở bên hông cũng là một cái công viên nhỏ nữa đây là cái công viên trong dự án luôn đất của mình là lô B27 đối diện lô đất sẽ là cái công viên cặp bên hông cũng là cái công viên luôn thì à, đi qua công viên sẽ gặp một con à, suối ở đây con suối này nó sẽ chảy ra là sông Long Thuận nha ở đây là rất mát luôn anh chị vị trí lô đất của mình là đối diện công viên rất là đẹp luôn mà tiền đường nhựa là 10 mét thì à, hạ tầng đã hoàn thiện có điện nước đầy đủ anh chị về thì anh chị có xây dựng ở thôi lô đất của mình có tổng diện tích là 51 mét vuông về à, pháp lý à, cái à, lô đất của mình á, là đất ở 100% đất thổ cư 100% anh chị nhé ở đây là mình xây dựng tự do anh chị muốn xây dựng thế nào được thường thường thường thường những cái đất mà trong dự án á, là chủ đầu tư hoặc là chính quyền hay quy hoạch là khống chế về xây dựng phải xây dựng theo mẫu hoặc là xây dựng nhà cao tầng gì đó thì ví dụ như mình mua về mà không đủ tiền thì cái chi phí xây dựng sẽ nó sẽ cao còn dự án khu dân cư Long Thuận dự án hiện tại em đang bán này dự án này là mình được xây dựng tự do nhé anh chị có thể xây cấp 4 hoặc là xây một trệt một lầu gì đó thì anh chị có thể tùy ý xây bao nhiêu tầng đấy là về phần pháp lý đất ở đây là đất số mới năm 2019 anh chị nhé đất số mới về à, tiện ích khu này á mình cách chợ Long Phước là khoảng 1 km cách trường học cấp 1 cấp 2 cấp 3 là trong phạm vi là 2 km từ ờ, vị trí lô mặt ờ, từ vị trí lô đất của mình đi ờ, qua làng đại học quận 9 hiện tại đang xây dựng bên đó là cách khoảng 1,5 km đến 2 km từ vị trí lô đất của mình đi ra ngã ba đường Nguyễn Xuyến ngã ba Long Thuận đường Nguyễn Xuyến là 2 km mà mình đi về quận 2 là khoảng 5 km ở đây về vị trí đường thì mình di chuyển cũng tương đối là dễ đi mình chỉ thấy thẳng ra đường Long Thuận nếu mình rẽ phải là mình về Long Phước về chợ Long Phước rồi mình về đường à, cao tốc Long Thành dầu dây còn mình rẽ rẽ trái thì mình sẽ là ra đường Nguyễn Xuyến mình sẽ di chuyển về quận 2 quận 9 và quận Thủ Đức ờ, hiện tại à, chủ à, lô đất này đang kẹt tiền hiện tại là đang mùa dịch Corovi thì chú làm ăn khó khăn thì muốn bán với cái lô đất này là giá là một tỷ bảy một tỷ bảy không thương lượng anh chị nha lô đất này là chủ đã mua năm 2019 hiện là giá là lúc mua là 1 tỷ 950 1 tỷ 950 thì bây giờ là bán với giá là 2 tỷ 7 là chủ bán là lỗ gần 300 triệu ấy 250 triệu Nếu anh chị có nhu cầu à, đầu tư hoặc mua ở thì à, hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0932 021 587. Thì à, video của đây video của em đến đây là kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau nhé.